chào tất cả anh em nha thì ờ, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài lá thì ờ, video ngày hôm nay thì mình đặc biệt giới thiệu tới anh em một cái dòng máy đánh bài biệt mới nhất năm 2020 này chuẩn bị cho cái dịp Tết năm 2021 để anh em chơi thì ờ, ở trước mặt anh em ở trên tay mình cầm đây là một cái con điện thoại Samsung hỗ trợ đánh bài biệt đây là con máy CVK 7 nha anh em thì à, cái con máy này nó sẽ có những cái ưu điểm mới vượt trội hơn so với những cái đời máy cũ trước đây anh em xài thì cái thứ nhất mình sẽ nói sơ qua con máy này có những cái gì đặc biệt cho anh em hiểu thì cái thứ nhất là giá cả của con máy này nó đang hiện tại thì nó đang là dòng máy rẻ tiền nhất trong tất cả các loại máy hãng CVK đây đây là con máy rẻ tiền nhất nha và cái thứ hai là ở cái cạnh sườn của con máy này nó được tích hợp full camera và full bóng đèn hồng ngoại thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em đọc bài nhanh hơn gấp 8 lần và tốc độ ờ, soi bài của nó rộng hơn những cái đời máy cũ trước đây tức là chẳng hạn như anh em vô sòng chơi đặt cái máy ở đây bộ bài anh em đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo không như cái đời máy cũ là phải đặt đúng vị trí thì nó mới báo được còn cái thứ ba là máy này đây cũng là cái con máy duy nhất tồn tại hai cục pin đây máy này hai pin anh em thay thế đánh được nha pin này sạc dự phòng được luôn và cái thứ tư là cái chức năng phần mềm mới con máy này được nâng cấp phần mềm CVK 700 hỗ trợ chơi bài binh sập sám đây thì à, đánh binh sập sám á, mình nói sơ qua cái phần này nè anh em chú ý kỹ ở cái phần này đối với những anh em nào mà chơi binh sập sám á thì trước đây anh em sử dụng những cái đời máy cũ trước đây á chẳng hạn như anh em binh sập sám đánh bốn tụ là sợi sẽ hết bài bỏ xuống là máy nó báo nhưng mà khi kinh ra nó sẽ không báo bắt buộc anh em phải chồng bài lên lại nè đâm ra rất là khó chơi còn riêng con máy này khi mà anh em đánh binh sập sám á thì anh em bỏ bài xuống nè kinh ra là máy nó báo luôn thì cầm lên chỉ việc chia thôi không cần phải chồng bài lên lại nữa đó cũng là một cái lợi thế để anh em chơi còn à, bây giờ mình sẽ test cụ thể con máy này cho anh em coi để anh em à, tham khảo nó kỹ hơn thì con máy này về cái phần mẫu mã thì anh em nhìn đây mẫu mã rất là đẹp luôn giống thật 100% so với cái điện thoại Samsung A7 ở ngoài thị trường anh em xài đây mẫu mã rất là đẹp điện thoại nghe gọi lên mạng coi phim bình thường nha thì uh, mình cũng nói luôn tại sao cái con máy này nó đánh nó cũng ngon nhưng mà tại sao giá nó lại rẻ nó rẻ ở đây là do cái phần chức năng máy thì anh em thấy ở đây nè máy nó hỗ trợ đánh nè liên cào ba cây binh sập xám phỏm xăm lóc nói chung tất cả các môn bài nhưng mà máy này không hỗ trợ chơi binh Ấn Độ nha anh em cho nên cái giá của nó bị kéo xuống là ở cái phần đó còn à, bây giờ mình sẽ test cụ thể cho anh em coi máy nó hỗ trợ cho anh em những cái gì camera của máy nó như thế nào thì à, cái bài hôm nay mình test cho anh em coi là bài à, bài cào nè tí nữa mình đánh thử sập sám cái chiếc năng à, cắt ra báo cho anh em coi thì đầu tiên mình sẽ test trước cái phần camera cho anh em coi nha camera của máy này thì nó rất là rộng đây chẳng hạn như máy mình để đây bài đặt đây nó báo nè đấy rất là nhanh đặt xuống là báo không cần phải đợi nha đặt đây nó báo nè khi mình dời qua đây nó vẫn báo nè đó bài bốn cạnh bốn chiều nó đều báo đây cả bốn chiều đó rất là chuẩn luôn xa gần như thế nào cũng báo đây tầm này là báo đấy ra tới ngoài này vẫn báo đó rất là nhanh thậm chí anh em cầm ở trên tay nè nhưng mình cầm ở trên tay nó vẫn báo nè đó thấy không rất là dễ chơi thì à, đó là cái phần camera của máy còn bây giờ mình sẽ chuyển qua mình test những cái phần mà máy nó hỗ trợ cái độ chính xác cũng như là nó hỗ trợ cho anh em những cái gì khi mà vô sòng chơi thì chẳng hạn như đánh bài cào thì nó sẽ chia làm hai phần đánh cái và đánh con thì đầu tiên mình sẽ đánh tay con cho anh em coi nè ở cái phần đánh tay con này á thì mình sẽ chơi cái chế độ mà báo tụ thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho mình biết cái tụ nào có điểm lớn nhất thì anh em đánh tay con anh em biết tụ nào lớn thì anh em cứ ké vô tụ đó còn tụ mình nhỏ thì mình cứ giảm tiền lại đây chế độ này là chế độ báo một nhà lớn nhất đặt xuống nào thì máy nó báo 4 thì mình chia ra một nè hai nè ba bốn nhà này sẽ là nhà điểm lớn nhất nè thì mình ngồi tụi này thì mình cứ đánh tất tiền vào thì cái máy này nếu mà chơi bài cào thì nó không có giới hạn số từng người chơi nha bạn nào cũng vậy đánh bài cào thì tối đa 17 tụ đây là hai cái nút tăng giảm số người chơi nè anh em vô sòng thì cứ bấm lên là nó tăng người nè bấm xuống là nó giảm người nè. đó rất là dễ còn những cái âm thanh mà máy nó báo thì vô sòng mình sẽ được đeo tai nghe đây là cái tai nghe của máy đây cái tai nghe này rất là nhỏ thôi anh em cứ so sánh nó với cái ngón tay mình nè rất là nhỏ thì khi mà vô sòng chơi thì anh em nhét sâu vô trong lỗ tai thì không có trường hợp mà bị bắt tan được cho nên cái vấn đề kính đáo thì cứ yên tâm còn à, lấy mà hàng ở bên mình á máy đánh bài ở bên mình anh em lấy bất cứ loại máy nào mình sẽ tặng kèm cho anh em hai cây bài từ hai cây đến 5 cây tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em đây bài mình chính nút lớn nhất nè đây là cái chế độ báo một tụ lớn nhất cái chế độ thứ hai là cái chế độ báo hai tụ lớn nhất nó cũng tương tự như cái chế độ vừa rồi thôi nhưng mà cái này nó sẽ báo luôn cho anh em biết cái nhà lớn gì còn lúc mà chơi là mình thoát ra vậy luôn nè máy móc mình vẫn sử dụng bình thường nha nhưng mà chức năng đánh bài nó vẫn hoạt động hoặc ờ, là anh em có thể tắt đen đi đánh nè bỏ xuống nè kinh bài nè máy báo 23 nè chia ra nè hai là nhà này 5 điểm nhà số 3 nhà này 8 điểm nè nhà số 3 một điểm nè đây bài dán này bị sai nè máy sai là do ở đây do cái phần mình chỉnh số người chơi nè anh em nhớ là chơi bao nhiêu người anh em phải chỉnh bấy nhiêu người nha chỉnh sai là nó sẽ báo tầm bậy còn cái cách mà sử dụng máy thì anh em lên trên này mình hướng dẫn cho anh em chỉ khoảng 30 ờ, phút là anh em sử dụng được rất là dễ máy này bây giờ thì nó dễ đánh hơn so với máy hồi xưa rất là nhiều đây cái chế độ thứ tư cái chế độ thứ ba là cái chế độ lời lỗ để đánh bài cào khi mà mình làm cái nè mình sẽ biết được mình lời hay mình lỗ để mình chơi này là chế độ là lỗ bỏ xuống nè đây dáng này máy báo cho mình biết mình lỗ nè mình chia thử cho anh em coi chắc chắn 100% bài mình 6 điểm sẽ lỗ 9 điểm nè 4 điểm nè 8 điểm lỗ nè đây là cái chế độ báo lời lỗ nha áp dụng cho những nơi không cho bán cái không cho bỏ lá trên bài nè lời nè dán này bài mình lời nè bài mình 5 điểm nè ăn một nhà bù nè thua nhà này nè ăn nhà này đấy chuẩn 100 phần trăm còn cái chế độ thứ tư để áp dụng đánh bài cào cái là cái chế độ bỏ lá thì cái chế độ này anh em chỉ chơi được ở những nơi mà nó dễ thôi đây là chế độ bỏ lá để nhà cái lớn thì cái xào hoài xong là mình thả xuống nè kinh nè kinh thoải mái kinh thoải mái đấy đó kinh tới đâu nó bỏ tới đó máy báo hai bỏ đi hai lá nè chia ra bài mình lớn nhất bài cái lớn nhất rồi bài mình chín điểm đó chuẩn một trăm phần trăm nha còn à, bây giờ mình sẽ test thêm cái chức năng mới của cái con máy này cho anh em coi để đánh sập sám tức là kinh bài ra nó báo luôn đây. cái phần mềm này là phần mềm độc quyền của nhà bên công ty mình nha tất cả những cái cơ sở khác bán không có cơ sở nào mà đánh được cái chức năng này hết tay mình chỉnh máy xong đánh thử cho anh em coi đây là chức năng đánh binh sập sám bỏ hai xuống nè kinh bài nè này mình đang để chế độ tai nghe rồi thì anh em mua máy thì anh em cố gắng lựa chọn cho con ờ, cho mình một cái con máy nó tốt tốt xíu anh em chơi thì nó sẽ dễ hơn với lại mình đầu tư vô thì mình về mình kiếm được tiền còn lấy ham rẻ lấy những cái dòng máy đẻo về thì anh em chơi nhiều khi còn bị thua ngược lại đây cái này là đánh binh sập sám nha kinh nào máy báo một đây chia nè thì thời gian nó không có nhiều thì mình xếp bài đó mình xè ra hết cho anh em để tự anh em binh nha bấm dừng cái video lại binh cho mình nha còn mình chưa binh nhưng mà mình dám khẳng định máy báo chuẩn xác 100% sập sám thì nó hỗ trợ cho anh em 8 90% mình vẫn bị thua ở cái đường dương với thủ máy báo một tức là nhà này lớn nhất nè đây mình binh ra cho anh em coi đó anh em binh cho mình nha bài này giống bài sẵn quá ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bồi đầm hai cái sảnh đôi đầm đầu đây đó anh em xếp bài anh em bình cho mình đây nha anh em bấm dừng cái video lại anh em binh nha đó thì mình dám khẳng định là chuẩn trăm phần trăm cho dù mình chưa binh thì à, đây là cái con máy CVK A7 dòng máy mới nhất và tốt nhất thị trường hiện tại giá cả cũng hợp lý thì anh em nào cần lấy con máy này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại này nha 0909 704 số thì à, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn nhà mình đối diện với cổng hai, còn mình có hai cơ sở phụ bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Tây thì lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em lên tận nơi mình test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok phù hợp với cái chỗ mình chơi đánh trôi sản phẩm đúng như quảng cáo thì anh em trả tiền còn không thì cứ lên mình tham khảo thoải mái tránh trường hợp giao dịch qua mạng anh em rất là dễ bị lừa hiện tại thì nó bán những cái mặt hàng để lừa người ta rất là nhiều cho nên anh em cũng hạn chế thôi thì à, có gì thắc mắc cái nào mà không biết không hiểu thì anh em cứ alo mình sẽ chỉ cho anh em cái nào mình giúp đỡ được thì mình giúp đỡ cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha